Phật gia giảng, vạn vật đều có linh. Phải chăng điều đó là mê tín? Phật gia nhìn nhận rằng vạn vật đều là sinh mệnh, có linh hồn. Điều này nghe có vẻ khó tin và từng bị coi là mê tín. Tuy nhiên, ở góc độ xã hội cũng như khoa học, đã có rất nhiều minh chứng cho lời giảng của nhà Phật. Bây giờ, mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống làm sáng tỏ vấn đề, rốt cuộc vạn vật có linh hay không trong video ngày hôm nay. Động vật có linh tính Câu chuyện về những động vật có linh tính đã không còn là chuyện mới mẻ. Từ thời nhà Tống, 960 đến 1279 bên Trung Quốc đã có ghi chép về chuyện châu bò có linh tính. Phủ Đại Bình Triều Tống có một nơi gọi là Trấn Hoàng Trì, ở đây là nơi tập hợp hạng người chuyên làm việc bất chính, giết mổ châu chó, nên dần dần biến thành một lò mổ. Thuần Hy năm thứ 10, Vương Thục Đoan cùng biểu huynh Thịnh Tử Đông cùng đi tới Phủ Linh Quốc. Khi đi qua nơi này, bỗng thấy năm con trâu. Thịnh Tử Đông chỉ về phía con trâu thứ hai và nói với Vương Thục Đoan, con trâu này ngày mai sẽ phải chết. Vương Thục Đoan hỏi, làm thế nào biết được? Ông trả lời, bốn con trâu kia đều ăn cỏ, chỉ có độc con trâu này không ăn cỏ, mắt lại ướt lệ, tất phải có sự cố. Sau đó, khi họ đang uống trà ở đạo quán, nhân tiện hỏi chủ quán trà, xin hỏi con trâu thứ hai là của nhà ai? Chủ quán trà nói, con trâu này là của Triệu Tăng mua về, nó sẽ bị giết vào sáng ngày mai. Thịnh tử đông hướng về phía vương thục đoan nói, thấy thế nào? Ngày thứ hai họ lại đến, chỉ còn có bốn con. Xem xét cẩn thận, con trâu thứ tư cũng giống như con trâu hôm qua không ăn cỏ, mắt ngấn lệ. Khi nhìn thấy hai người họ đi tới, nó quỳ hai chân trước xuống, giống như đang bái lại vậy. Họ lại hỏi những người ở trong quán trà, có một người trả lời rằng, có một người khách sáng nay tới, mua một lúc ba con trâu, chỉ để lại con trâu kia, sớm muộn cũng sẽ bị giết. Thịnh Tử Đông thở dài nói, con thú còn có thể biết trước sự việc. Sau đó ông Quyên Vương Thục Đoan đi tìm chủ nhân con trâu đó, mua lại với giá cao, đem nó về nhà, chỉ nuôi không giết. Không chỉ bên Trung Quốc, ở nước ta cũng có rất nhiều câu chuyện về động vật có linh. Trong đó câu chuyện phổ biến nhất phải kể đến là vụ án lệ chi viên, rắn báo oán khiến cả gia đình Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc. Chuyện kể rằng một hôm ông Nguyễn Phi Khanh cha của Nguyễn Trãi cho học trò vắt cỏ trong vườn để xây dựng lớp học. Một đêm, ông nằm mộng thấy có người đàn bà dẫn bầy con nhỏ đến xin ông thư thả ít hôm. Vì bận con mọn nên chưa kịp rời nhà, ông nhận lời. Đến khi học trò của ông phát cỏ đập chết một bầy rắn con, lúc ấy ông mới hiểu ra ý nghĩa của giấc mộng, nhưng muộn rồi. Đêm đó khi ông ngồi đọc sách thì có con rắn bò trên xà nhà, nhỏ xuống một giọt máu thấm ngay chữ tộc qua ba lớp giấy, ứng với việc gia tộc của ông bị hại đến ba họ, Ngày sau con rắn mẹ hóa kiếp là nàng thị lộ để làm hại ba họ nhà ông. Đến đời Nguyễn, trong lịch triều hiến trương loại trí lại có thêm chi tiết. Con rắn thành tinh ngầm mang thủ oán, mới đầu thai thành thị lộ, nàng sinh ra dưới sườn có vậy Nhiều người cho rằng câu chuyện trên chỉ là người đời nghĩ ra để giảm bớt đau thương cho câu chuyện oan khiên bậc nhất trong lịch sử Việt Nam đối với người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Nhưng câu chuyện của sư thầy Giác Liên, trụ trì tại chùa Phước Hải, tỉnh Vĩnh Long thì lại rất cụ thể, rõ ràng. Chuyện kể rằng, đại Trà Vinh có một gia đình trở nên giàu có với nghề mổ bò truyền thống. Một hôm, ông chủ lò mổ bỗng nhiên ông liền nằm thấy chiêm bao. Trong giấc mơ gặp một người đàn bà đi đến bên ông khóc lóc, van xin rằng, tôi van xin ông, ông làm ơn đừng giết tôi, hãy để tôi sinh con xong rồi thì ông có thể giết. Điều lạ là trong một đêm, không những ông chỉ mơ thấy một lần, mà tới ba lần cùng một giấc mơ. Ông chủ lò mổ bèn mang câu chuyện này đi kể cho vợ nghe, thì người vợ có khuyên ông rằng không nên mổ thịt con bò này, mà hãy tiếp tục nuôi nó để cho nó đẻ. Suy đi tính lại, cuối cùng ông vẫn quyết định làm thịt nó để bán. Một thời gian sau, con dâu ông sinh ra đứa cháu nội đầu tiên, đặt tên là Hiền, là cháu đích tôn của ông. Điều kỳ lạ là khi Hiền khi sinh ra mang trên người những dị tật rất giống với hình dáng của một con bò. Môi sứt, mắt lồi, chân tay thì cong queo không đi được nên phải bò, riêng cái đầu thì cứ lắc lư qua lại. Khi nhìn hình ảnh của cháu mình, người ông ngay lập tức liên tưởng đến cái chết của con bò cái mà ông đã giết, đặc biệt là về động tác lắc lư cái đầu của nó trước khi chết. Ông dường như đã hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao mà cháu mình khi mới sinh ra đã bị như vậy. Ông vô cùng hối hận, quyết định bỏ hẳn nghề sát sinh và dốc hết tiền để chạy chữa cho đứa cháu nội nhưng vô ích. Không những thế những người thân của ông cứ lần lượt lâm bệnh và qua đời. Đến khi Hiền lên 10 tuổi thì ông chủ lò mổ cũng mất. Không còn người thân thích, em phải bò lê la ngoài chợ để xin ăn. Thực vật có giác quan, có cảm xúc giống con người. Không chỉ động vật có cảm xúc, có linh tính, mà cây cối cũng có cảm xúc, có giác quan, thậm chí còn đọc được suy nghĩ của con người. Dưới đây là thí nghiệm hết sức khoa học và thiết thực để chứng tỏ điều đó. Clip Baxter là một quân nhân phục vụ trong Hải quân vào Thế chiến 2 và sau đó làm việc tại Cục Phản gián với chuyên môn về thẩm vấn với phương pháp nổi tiếng mang tên huyết thanh sự thật. Năm 1948, ông gia nhập CIA. Tại đây ông đã phát minh ra máy dò nói dối với kỹ thuật so sánh vùng Baxter nổi tiếng vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay. Đối với chủ thể là con người, máy phát hiện nói dối kiểm tra ba yếu tố: xung điện, nhịp hô hấp và mức mồ hôi tiết ra. Nếu một người đang lo lắng bị phát hiện nói dối, các chỉ số sẽ tăng vọt hoặc sụt giảm. Nhưng cuộc cách mạng thực sự của Baxter đến vào ngày 02 tháng 2, 1966. Đêm hôm ấy, ông thức trắng. Trong một phút hứng khởi, Baxter quyết định nối một máy giò nói dối vào những chiếc lá của cây huyết dụ, sau đó tưới nước cho cây. Ban đầu, mục đích của ông chỉ là muốn xem sau bao lâu thì cái cây mới giảm điện trở và gia tăng tính dẫn điện, một thí nghiệm vật lý đơn thuần. Nhưng điều không ngờ là máy dò nói dối vẽ ra một đường cong trùng khớp với đường cong biểu thị tâm trạng vui vẻ của con người. Dường như nó rất vui khi được cho uống nước. Baxter tiếp tục làm thí nghiệm khác, ông quyết định đốt một chiếc lá của cây đó. Nhưng trước khi ông làm vậy, các chỉ số trên máy phát hiện nói dối đã nhảy điên cuồng và cho thấy một phản ứng dữ dội của cây. Tương tự như khi con người cảm thấy sợ hãi. Quá ngạc nhiên, Baxter tiếp tục làm thêm nhiều ví dụ khác và nhận thấy thực vật cũng có giác quan có cảm giác không kém gì con người, thậm chí còn nhạy cảm hơn. Thí nghiệm vừa kể trên cho thấy, Baxter chỉ nghĩ đến việc đốt chiếc lá của cái cây thì nó đã cảm nhận được rồi, tức là nó có thể đọc được suy nghĩ của Baxter, điều mà con người không thể thực hiện được. Gần đây, hãng IKEA, hãng nội thất danh tiếng của Thụy Điển đã tiến hành một thí nghiệm tại một trường học. Thí nghiệm này ban đầu không gây nhiều chú ý, nhưng kết quả của nó đã gây chấn động thế giới. Tại khuôn viên một trường học, IKEA đã mang tới hai chậu cây xanh. Cả hai chậu cây đều được đặt trong lồng kính, được chăm sóc nghiêm ngặt giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời. Điều khác biệt duy nhất là các học sinh được hướng dẫn mắng nhiếc, chê bai một cây trong khi dành những lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương với chậu cây còn lại. Kết quả sau 30 ngày, sức sống của hai chậu cây có sự khác biệt rõ rệt. Chậu cây bên trái bị dọa nạt trở nên héo úa, còn chậu cây bên phải được yêu thương phát triển xanh tươi. Nước có cảm xúc, có ký ức. Tuyệt đại đa số chúng ta cho rằng nước là vật chất vô tri vô giác, nhưng các nhà khoa học ngày nay đã chứng minh được nước cũng có cảm xúc và có ký ức. Nếu bạn nói những từ có tính tích cực thì tinh thể nước biểu thị ra rất đẹp. Ngược lại, nếu bạn nói những từ tiêu cực thì nước sẽ bị méo mó, biến dạng. Tinh thể nước ở nguồn nước sạch sẽ đẹp hơn tinh thể nước ở nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, khi nước di chuyển, nó sẽ thu thập và lưu trữ thông tin từ tất cả những địa điểm mà nó từng đi qua. Khi phóng to những giọt nước trong bình có nhúng một bông hoa, những giọt nước trong chiếc bình đó đều có hình ảnh bông hoa được nhúng. Những câu chuyện, thí nghiệm trên đã chứng tỏ một điều, vạn vật đều có linh hồn chứ không phải là những sinh vật cấp thấp như chúng ta từng nghĩ. Điều này rất tương đồng với nhận thức của Phật gia từ hàng nghìn năm trước. Theo triết lý nhà Phật, những chúng sinh trong tam giới đều phải trải qua lục đạo luân hồi, một sinh mệnh đời này là người, nhưng đời sau có thể chuyển sinh thành động vật, cỏ cây, tảng đá, súc sinh, ngạ quỷ. Tùy theo đức và nghiệp tích được mà an bài. Chính vì thế vạn vật đều có linh hồn, và là những sinh mệnh đồng đẳng với con người, chỉ là cách biểu thị cảm xúc của chúng khác với của con người chúng ta khiến chúng ta không cảm nhận được nên cho rằng nó không tồn tại. Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé. Nếu yêu mến kênh, hãy nhấn like và chia sẻ video để giúp kênh ngày càng phát triển hơn bạn nhé. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất